nhiều sức khỏe gặp hái à, gặp hái được nhiều thành công trong công việc à, hôm nay à, vương cũng à, một clip à, chủ đề về món ăn thì chắc chắn là món ăn này thì hầu như à, à, mọi người ai cũng biết tới cái món này thì hãy xem hết à, video của à, tình hình đại dịch à, hết sức là phức tạp à, nên à, mọi người à, hết sức bình tĩnh nha mọi người nha giờ cũng uh, uh, à, mọi người biết uh, món này là món gì không mọi người à, mọi người biết cái này là cái gì không đây là cơm thì bà xã mình xã mình cũng uh, khéo tay lắm đây là món uh, mình có thể làm nè thì cơm này cơm nguội mọi người à cái này thì à, <coughs> cũng à, hết sức là tỉ mỉ à, món này là món à, thôi thì để xem hết video này đi có thể mình bật bí cho mọi người xem ha rồi nó dậy mùi rồi đó các bạn rất là thơm ơi Vương xin uh, gia đình Vương thì xin uh, kết thúc video tại đây nha nếu mọi người thấy video hay thì hãy cho Vương một like đăng ký uh, một like và một kênh đăng ký cho mọi người nha ơi gia đình Vương xin uh, xin chào mọi người xin chào, chào.